nay ờ, có cái uh, VN Bạc Ti của bên ờ, BMW Motorrad được vinh dự được ban tổ chức mời mà nay cũng có việc cơ quan nên là về hơi trễ giờ chạy qua nó cũng trễ rồi nhưng mà <laughs> thôi cứ qua anh em mời nhiệt tình mà không qua là không có ổn mấy ngày này cuối năm ai cũng lu bu chạy như chạy giặc đường lúc nào cũng kẹt xe đông mà mấy anh em còn ờ, ráng tổ chức được tiệc tất niên cho cho cái sân chơi cho mọi người phải nói là đánh giá rất là cao tinh thần chiến đấu ờ, đến ờ, giờ phút ờ, cuối cùng của năm cũ của ban tổ chức à. việc năm nay năm nay mình thấy là nó nó cũng không có nhiều cái việc vui thấy cuối năm rồi mà thấy mọi người mất việc làm đồ á thấy mình thấy cũng buồn giờ dạ, mình sẽ đi ờ, hướng đại lộ Đông Tây ra Motorrad uh, quận 2 Năm nay ờ, công ty nào mà tổ chức được cho mọi người được tất niên này kia đồ phải nói là vẫn còn may mắn Ờ, nhỏ lớn không cần ờ, không quan trọng nhưng mà <laughs> làm được cái đó chứng tỏ là mọi người cũng còn gắn gượng được chứ như thấy mấy như khu công nghiệp ấy thấy tội công nhân mình quá mà giờ tình hình kinh tế cả thế giới nó nó như vậy mà biết sao giờ đại dịch rồi chiến tranh này có đủ hết trơn mà hỏi kinh tế nào mà hôm nay à, hôm nay mình à, thay đổi cái góc quay của GoPro một chút để coi nó có khác gì không để mọi người à, coi như thế nào thử ha mình dùng mắt lên mode đó rồi dùng chế độ horizon block đó, để coi coi cái cái góc nó có rộng thêm được nhiều không để cho nó thấy được full cái tay lái nè cái lại coi cái hình ảnh nó có ổn định hơn không ai nói GoPro à, quay à, đêm dở thì nay mình cũng thử luôn coi GoPro quay đêm dở không chạy đêm hoài cái gì mình thấy cũng ok gần đây thì mình thấy mọi người uh, bắt đầu à, chuyển qua chơi uh, DJI Buck uh, Action 3 ha. Rồi uh, nhiều thông tin cho uh, GoPro 11 bắt đầu uh, cái số lượng uh, tiêu thụ nó giảm xuống. Mình thì cũng chưa trải nghiệm thử Goro uh, 11 nên cũng chả biết làm sao nhưng mà cơ bản là tính năng các cái tính năng mình xài nó cũng không có hết được á mặc dù là mình khai thác nó cũng ờ, nhiều á mà mình nghĩ cũng không khai thác được hết bởi vì bản chất nó là action cam cho nên là mọi người hay đưa ra những cái bài test cho một cái camera uh, kiểu mà quay trên phim trường điện ảnh quay uh, no limited thì uh, chứ mình dùng nó không có giống uh, đúng cái cái cách mà nhà sản xuất người ta thiết kế nó thì uh, nó không phát huy tác dụng thôi chuyện nó treo là bởi vì ờ, người ta thiết kế cái vi mạch nó chỉ chịu đựng như vậy rồi nó treo để nó tránh quá nhiệt là nó bảo vệ các linh kiện bên trong chứ không phải là nó dở thì nhà, nhà sản xuất người ta chú trọng là đánh đổi cái hiệu năng nhanh mạnh mượt thì nó phải trả giá là bài toán ờ, quá nhiệt mà muốn bảo vệ trong trường hợp quá nhiệt thì người ta phải cho nó nó nó cái chip để cái cái à, cái cảm biến à, nhiệt á để nó treo hoặc nó tắt máy gì đó để nó bảo vệ các cái linh kiện bên trong ha đó là nguyên tắc thiết kế của một cái vi mạch cấu trúc vi mạch nó như vậy thôi à còn nếu như à, một cái loại thiết bị khác nhà sản xuất người ta người ta cố tình thiết kế để cho nó chịu được nhiệt mà cũng là à, các tính năng khác và cấu trúc quy mạch nó cũng giống như rồi thì người ta sẽ trả giá bằng cái chuyện là độ bền của máy nhưng về lâu về dài thì coi à, cái thiết bị nào nó bền hơn nói chung là người ta tính toán hết rồi ta được cái này thì ta phải trả giá cái khác không nên là mình à, sử dụng thì mình cũng phải biết cái nguyên lý của nó một chút để mình ờ, cứ đỡ hoang mang cứ thấy cái sao ra cái là hoang mang lo lắng nhiều nhiều bạn phải đi hỏi ờ, tùm lum ý kiến trên cộng đồng mạng trước khi mua này kia rồi vô hầm qua cái hầm này là tới nơi rồi 7 giờ 7 giờ rưỡi qua wow, chắc mọi người nhập tiệc rồi đó không biết có bị ờ, câu giờ như đi đám cưới không thôi <laughs> nhiều khi tâm lý mọi người đi dự tiệc ờ, ai cũng nghĩ là ban tổ chức sẽ trừ hao giờ cái ờ, mọi người cũng trừ hao thêm luôn còn mình đây không phải trừ hao nha mình có việc thiệt mình chấp nhận đi trễ chứ không có lắp liếm rồi giờ dây thun rồi lên nó có việc gì kia đi trễ ờ, có việc thì cuối năm ai cũng bận hết mấy anh em khác chắc cũng vậy nhà bao việc rồi qua ngã tư này là tới mấy anh chờ em với mấy anh ơi cho em hết phần à rồi tới nơi mọi người chờ em với vui lắm mọi người Angie bạc ti của BMW nhưng mà đầy đủ các hãng Harley Davidson nè, Ducati nè KTM luôn <laughs> Chơi vậy đi, vui có gì đâu đây là quan cảnh của NG ờ, Bạc Ti của BMW Motorrad chị xin mời anh chị cùng hát theo và khiêu vũ cùng với chị được không ạ à? but he knows I truly love you. Then I'm singing a song, hold me, hear me mine when I can see. Công bố thêm hình ảnh của Jota. 250 RT một số cái mẫu xe trong ờ, showroom BMW ha để cho mọi người xem và đang đình đám nhất là rồng à, ngàn tám nè đó, mấy mẫu r ngàn tám gs bây giờ là xưa rồi <laughs> này à, chắc ngàn r dòng nát kịch dòng tay ga của BMW như bản này cũng GT hả? đây dạ nhà ở đây mấy mẫu tay ga cũng ngầu giờ đang hot đó là R 1008 rồi dòng GT R rồi RT RT nhắc hứa hẹn à, thay thế à, à, GS trong tương lai này dòng Sport quá nổi tiếng rồi mọi người biết rồi ha à, mình mới trang bị cái à, món đồ chơi để à, kiểm tra bình trong à, mọi tình huống ha cái này đã đang kiểm tra dòng khởi động khởi động này cũng nó báo hơi yếu nè dòng khởi động hơi yếu nè tại vì mình cũng để hai tuần này chưa có chạy á giờ mình sẽ test cái dòng sạc thử coi dòng sạc nó có ba cái thì bây giờ nó kêu ờ, mở hết cái ờ, đèn lên rồi nó cho kêu để ờ, để chế độ gì đó mà mở đèn lên và chế độ gan ti test xong một cái bây giờ nó kêu giữ dòng tua từ hai ngàn rưỡi đến ba ngàn bây giờ bài test cuối cùng là để cho đậu gan tay và tắt hết mấy cái này rồi đang ok ok nói chung là bình còn tốt á bình đang trong ờ, chế độ chuẩn rồi đi về khu sala buổi tối đẹp mà rơm rã quá ha Rồi anh em bắt đầu đi về buổi tối đây đẹp ghê hoành tráng Này, trên đường sẽ gặp GS, GSA này nó ngợp không đẹp nhưng mà nó ngợp quá cho buổi tiệc này vui nói chung là anh em tới chơi nó cũng chả <laughs> cần quan tâm anh ờ, là ai nhóm nào đến được thì đến thôi kiểu vậy chơi vậy nó cũng vui mình gặp vài anh em CBC có vài anh em về sớm cuối năm đúng rồi bạn ờ, muốn ờ, gom lại cũng khó rồi đi đường này về đổ xăng luôn rồi đi đường này để cho nó thiếu sáng ha quay thử coi thiếu sáng sao ha khi mình đi ờ, thường mấy cái tour khởi hành mình đi ờ, sáng sớm và 3 giờ mấy 4 giờ thì nó tối nó cũng cỡ cỡ vậy thôi có khi tối hơn tại vì đèn đường người ta tắt mấy cái quán xá người ta tắt nè người ta tắt ờ, đèn người ta chưa có dậy nó còn tối hơn thì mình thấy nó cũng không vấn đề gì mình biết tối ưu mấy cái thông số khi quay trong điều kiện tối xa, thiếu sáng là là ok hết à với lại mình phải biết hậu kỳ hậu kỳ nó nó hỗ trợ cho mình giải quyết vùng tối vùng sáng theo cái ý mình chứ còn để chế độ ô tô thì lúc nào nó cũng ở chia mức trung bình thôi không biết là cái cái góc lái mình gắn ờ, lên mod này vô như thế nào ha về đó mình sẽ biên tập lại ờ, mình để nguyên si về coi mình đánh giá ha nhưng mà mình nghĩ nó nó phải rộng hơn cái ờ, cái cái cái len bình thường cho nên nó mới kêu là mắt len nó cho tầm nhìn rộng nhưng mà như gắn cái này vô thì mình thấy nó mấy cái reset đó là là là mấy cái uh, cài đặt mẫu của cái bản uh, à, bản cái máy uh, bình thường là nó nó mất đi nó chỉ còn có một cái reset tương ứng với lên mode thôi nó chỉnh được hết chỉ là nó khi mà nó hỗ trợ nhiều reset thì mình mình chuyển nhanh giữa các chế độ với nhau thôi nhưng mà cơ bản là mình vẫn phải ờ, thao tác cho nó để đổ reset cho nên là nếu gắn mắt lên vô mà nó không có cho uh, các cái reset tương ứng thì mình chỉnh trên cái cái mod của nó thôi nên cũng không vấn đề gì đằng nào cũng phải uh, dừng lại để uh, tinh chỉnh lại những cái thông số trên cái reset đó chỉ là cái ờ, cái cái len thường thì nó có cái đồ chụp ờ, bảo vệ ờ, ha, còn cái mắt len không có cái gì bảo vệ mà nó còn to nó lồi ra ngoài nữa cho nên là nếu mà gắn cái này thì nó rất là dễ bị va chạm hay là đất đá nó văng vô là về đây thì ánh sáng này là dư sức để cho GoPro xử lý rồi mình nghĩ là mọi người uh, không nên thần thánh à, quá tất cả những cái thiết bị ha nó chỉ là cái công cụ thôi Goro thì mình cũng không phải binh gì Goro đâu nhưng mà đều à. tại vì nhiều khi à, mình thấy nhiều anh em cứ thần thánh hóa một cái thiết bị nào đó cứ nói quá rồi chê tùm lum hết à, cái DJI Action nó thì nó có những cái thế mạnh riêng của nó nhiều nhiều bạn youtuber khác cũng đã review mình cho là khá khách quan đó Option 3 nó có lợi thế hơn nếu mà làm vlog à, khi mà mình cứ quay cái mặt mình à, là chính á là bởi vì cái thuật toán của DJI á à, ưu tiên đo sáng vô chủ thể đo sáng vô khuôn mặt á cho nên là mình thấy trong một số cái hoàn cảnh á, khi mà chuyển môi trường sáng á, thì DJI đã lấy cái vùng sáng chuẩn hơn nếu mình cứ quay cái mặt còn GoPro thì ờ, đo, đo sáng kiểu như toàn khung á cho nên nó cho ra một cái chất lượng ờ, sáng trung bình cho nguyên cái bố cục luôn đó, cho nên là nếu mà nói về độ chi tiết á tại sao mọi người cứ thấy là DJI như nó nó không có rõ nó cứ ờ, hơi bị mờ mờ so với GoPro GoPro là rõ vô cực luôn rõ vô cực luôn cái độ sâu trường ảnh của GoPro nó nó lớn hơn cho nên là nó nó lấy toàn giải nó lấy nét toàn giải được còn DJI thì à, nó tập trung focus vô đo sáng vô cái mặt cho nên là cái mặt thì rõ nhưng cũng không phải rõ lắm đâu nhưng nó làm mịn da thì không rõ được và giống như là cái kiểu à, như là à, xá phong á nói xá phong giống mọi người hình dễ hình dung hơn thì cái độ sâu trường ảnh của DJI nó hẹp hơn là của Goro. Trong đó thì nhiều khi ờ, nói lỗi ờ, out này kia chứ mình nghĩ chắc cũng không phải đâu Do cái thuật toán của DJI người ta cố tình làm vậy thôi à, Cho nên là nếu cứ quay cái mặt suốt thì nên xài Action 3 rồi mình xin ờ, kết thúc cái clip hôm nay ha hôm nay thì clip ngắn thôi chủ yếu là cái sự kiện của anh em BMW ờ, Motorrad với lại nhân tiện mình mình test cái ờ, cam mà có gắn mắt lên